Họ liên tục tiến hành trinh sát quang học, vô tuyến điện tử và vô tuyến điện nhằm vào lãnh thổ, quân đội và cơ sở hạ tầng của Belarus. Máy bay không người lái của họ thường xâm phạm không phận. Cùng lúc đó thì họ không ngừng lo lắng rằng nếu Belarus châm ngòi chiến tranh thì sao? Luôn có những hành vi gây hấn ở biên giới. Ông Lukashenko nói tại một hội nghị quốc phòng vào ngày 4 tháng 10. Tổng thống Belarus cũng cho biết Ukraine đã đưa ra một lực lượng lên tới là 15.000 quân đến biên giới Belarus và đang tạo ra các chốt chặn và ô pháo. Tuy nhiên thì ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Belarus hiện chưa cần tổng động viên, trái ngược với những gì mà phe đối lập đang suy đoán. Họ đặt ra hàng loạt giả thuyết. Nga đã thông báo huy động lực lượng, có nghĩa là Belarus sẽ thông báo tổng động viên vào ngày mai. Hãy để tôi nhấn mạnh một lần nữa, chúng ta không cần phải tổng động viên. May mắn thay, không có chiến tranh trên lãnh thổ Belarus Ông nói, tôi đã từng nhiều lần chỉ ra rằng chúng tôi đã nâng cấp các lực lượng vũ trang của mình ít nhất là 4 lần, nếu không muốn nói là 5 lần, cho phù hợp với tình hình hiện tại. Theo Tổng thống Lukashenko, Minsk đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine mà không trực tiếp gửi quân ở đến nước này. Về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chúng tôi đang tham gia vào hoạt động này. Chúng tôi không che giấu sự thật. Tuy nhiên, chúng tôi không giết ai cả. Chúng tôi không gửi quân đến đó. Ông Lukashenko nói và đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chính của Minsk là ngăn chặn xung đột tràn sang Belarus. Một mục tiêu khác đó là ngăn Ba Lan, Lithuania và Estonia tấn công Belarus với chiêu bài của chiến dịch quân sự đặc biệt. Như tôi đã nói, không ai được phép bắn về phía người Nga từ lãnh thổ Belarus. Ông Lukashenko cũng lưu ý rằng cơ quan chức năng Belarus đang hỗ trợ y tế cho những người có nhu cầu, trong đó chủ yếu là người tị nạn, người đến từ Ukraine. Làm sao bạn có thể không chăm sóc họ? Đây là cách mà chúng tôi tham gia vào chiến dịch quân sự, không còn cái nào khác. Lãnh đạo của Belarus nhấn mạnh. Ukraine tuyên bố nóng về hai mặt trận quan trọng. Nga huấn luyện 200.000 quân dự bị. Trong bài phát biểu vào tối ngày 4 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã giải phóng hàng chục thị trấn ở phía nam và phía đông trong tuần qua. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết các khu dân cư mà nước này vừa đạt được bước tiến lớn thuộc về các vùng Kherson, Kharkiv, Luhansk và Donetsk. Ông cũng nêu tên 8 thị trấn nhỏ ở Kherson, nhưng Reuters không thể xác minh độc lập các thông tin này. Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cho thấy dường như một lá cờ Ukraine được kéo lên ở Davidiv, Bud thuộc Kherson. Các quan chức Ukraine và một lãnh đạo được Nga hậu thuẫn cũng cho biết các lực lượng Ukraine đã chiếm lại một số ngôi làng ở dọc theo sông Dnipro, nơi được cho là vùng chiến lược vào ngày 2 tháng 10. Ở tại miền đông, các lực lượng Ukraine đang mở rộng cuộc tấn công sau khi chiếm lại được Liman, là pháo đài quan trọng ở phía bắc của Donetsk chỉ vài giờ sau khi Nga tuyên bố sắp nhập tỉnh này. Nguồn tin của Reuters cũng cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến ký một đạo luật chính thức vào tối ngày 4 tháng 10 về sắp nhập 4 khu vực của Ukraine. Theo hãng thông tấn RIA, cũng vào ngày 4 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã triệu tập hơn 200.000 quân dự bị trong tổng số 300.000 quân theo kế hoạch. Hãng tin AP trích dẫn thêm tuyên bố của ông Shoigu rằng các tân binh đang trải qua quá trình huấn luyện ở 80 trường bắn trước khi được triển khai tới tiền tuyến tại Ukraine, nơi có lực lượng Nga đang rút lui khỏi một số khu vực. Thưa quý vị và các bạn, sau đây sẽ là tổng hợp những tin tức nóng nhất về chiến sự Nga-Ukraine trong ngày 5 tháng 10. Ông Zelensky nói đẩy lùi Nga chỉ là vấn đề thời gian và ký sắc lệnh không đàm phán với Putin. EU thống nhất áp giá trần dầu của Nga. Mỹ sắp viện trợ thêm HIMARS cho Kiev. Về thông tin từ Ukraine, theo hãng tin Ukrinform, trong bài phát biểu cuối ngày 4 tháng 10, Tổng thống Ukraine ông Zelensky cho biết quân Kiev đang tiến công khá nhanh và mạnh mẽ vào miền nam đất nước như là một phần của hoạt động phòng thủ hiện nay. Theo ông, hàng chục các khu định cư ở tỉnh Kherson, Kharkiv, Luhansk và Donetsk đã được giải phóng. Ông Zelensky cũng liệt kê một số khu vực định cư được tái kiểm soát ở Kherson, gồm Lyubimivka, Kreschenivka, Zotola Banka, Binjaika, Ukraika, Velika, Mala, Oleksandrivka và Davidiv Brit. Theo ông, đây chưa phải là danh sách đầy đủ tất cả các lực lượng vẫn tiếp tục chiến đấu. Việc đẩy lùi quân Nga ra khỏi đất Ukraine chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo ông. Về thông tin từ Nga, theo hãng thông tấn TASS, các lực lượng của Nga và Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR đang tận dụng thời cơ lúc Kiev kéo quân về thành phố Liman để trải nghiệm cải thiện vị trí ở thành phố Bakhmut thuộc Donetsk. Lãnh đạo của DPR Denis Pusilin cho biết. Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 4 tháng 10 rằng quân Moscow đã tấn công 5 sở chỉ huy của Ukraine, phá hủy 5 kho đạn dược và một hệ thống tên lửa phòng không Buk M1 cũng như là loại 100 lính Kiev khỏi quảng chiến. Ngày 4 tháng 10, Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga đã phê chuẩn các hiệp ước về việc sắp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Theo hãng thông tấn Sputnik, trước đó vào ngày 3 tháng 10 thì Hạ viện Nga cũng đã nhất trí để thông qua các hiệp ước về việc sắp nhập Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ ký hiệp ước chính thức sắp nhập 4 khu vực Ukraine vào Nga vào tối ngày 4 tháng 10 theo giờ địa phương. Về các diễn biến khác, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington sẽ cung cấp thêm cho Ukraine gói hỗ trợ an ninh trị giá là 625 triệu đô la, nâng tổng số viện trợ quân sự của nước này dành cho Kiev lên hơn 17,5 tỷ đô la. Gói này bao gồm 4 hệ thống pháo cơ động cao HIMARS và các loại tên lửa đi kèm 32 lựu pháo Howitzer, đạn dược và xe bọc thép, theo Lầu Năm Góc cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikromen cho biết Phần Lan đang hoàn tất công tác chuẩn bị để gửi đợt viện trợ quân sự thứ 9 tới Ukraine. Ông nhấn mạnh, đây không phải là gói viện trợ cuối cùng và sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong một thời gian dài. Kể từ đầu chiến sự thì Phần Lan đã cung cấp 8 gói viện trợ quân sự cho Kiev với tổng giá trị ước tính là khoảng 92,3 triệu euro, theo tờ Ili. Về gói viện trợ của Mỹ cho Kiev, ông Konstantin Vorostov, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cảnh báo Mỹ có nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp với Nga về Ukraine. Theo RT cho biết, theo ông, việc Mỹ đang tăng cường giao vũ khí cho Ukraine, cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Kiev không chỉ kéo ra các hành động thù địch và gây ra thêm thương vong, mà còn đưa tình hình đến gần ranh giới nổ ra đụng độ quân sự trực tiếp giữa Moscow và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngày 4 tháng 10, các đại sứ các nước Liên minh châu Âu EU đã đạt được thỏa thuận về việc áp giá trần dầu Nga và dự kiến sẽ thông qua văn bản cuối cùng vào ngày 5 tháng 10. Theo tập Politico cho biết, đây là một phần trong gói trừng phạt thứ 8 mà EU áp đặt lên Moscow. Theo đề xuất thì các tàu của EU sẽ từ chối chở dầu của Nga nếu nó được định giá cao hơn mức giới hạn. Theo Politico, khối vẫn chưa xác định mức giá trần. Liên minh đã trừng phạt tất cả các tàu vận chuyển của Nga. Còn theo hãng tin TASS, Hungary cho biết mức giá trần sẽ không áp dụng đối với dầu được vận chuyển qua đường ống. Moscow đã tuyên bố sẽ không tuân thủ kế hoạch áp giá trần. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo rằng Moscow sẽ từ chối bán nhiên liệu cho các quốc gia tìm cách thực thi hoặc là tuân theo quy định này.